Ừ, Tuấn Tú TF xin chào các anh chị nhà đầu tư Chúc anh chị à, các nhà đầu tư tuần mới à, làm việc thật thành công và thật nhiều niềm vui trong công việc thì à, hôm nay là thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 năm 2022 thì chủ đề của hôm nay là gì chủ đề của hôm nay là nhận định các cái cổ phiếu mà các cái cổ phiếu các cái dòng cổ phiếu nó được hưởng lợi trong tuần à, từ 4 tháng 7 cho đến ngày mùng 8 tháng 7 và một số cổ phiếu đáng chú ý thì ờ, đầu tiên là về về cái cuối tuần vừa qua nguyên tuần vừa qua thì dòng tiền nó tập trung vào ờ, các cái dòng như chứng khoán bất động sản và ngân hàng thì ở đây tại sao lại các cái dòng này nó lại dòng tiền nó được được bắt tay dòng tiền bắt tay nó lại tham gia vào các cái dòng này đầu tiên á là bởi vì dòng ngân hàng á cái hầu hết các cái dòng này nha thì nó đã giảm rất là nhiều từ vùng đỉnh đúng không ạ đặc biệt cá biệt là dòng bất động sản á, nó giảm lên bạn có những cổ phiếu giảm phần trăm từ vùng đỉnh và dòng chứng khoán cũng có những một số các cái thông tin uh, tích cực hỗ trợ cho nó đầu tiên là, là hệ thống T2 sắp tới là ngày ngày mai sẽ được ờ, đưa vào lấy ý kiến để giảm từ T3 xuống còn T2 và thứ hai là đợt này thì Bộ Tài chính đang ờ, chỉ đạo các cơ quan bộ phận liên ngành đang tập trung vào đưa hệ thống KRX vào để ờ, hoạt động thay cho hệ thống cũ ở hiện nay và đó là các cái thông tin tốt về nhóm ngành tốt để ủng hộ cho nhóm ngành chứng khoán và về về nhóm ngành ngân hàng ấy thì à, thông tin tốt của nó là gì là hệ thống là nước đang liên tục hút hút hút dòng tiền về và dự kiến sắp tới là sẽ tăng lãi suất lên đấy thì hiện tại các yếu tố mô lớn nhất đối với dòng nhóm ngành ngân hàng là Fed liên tục tăng lãi suất và đợt tháng 7 này sẽ tiếp tục một đợt tăng lãi suất lên 0,5% và tháng 9 sẽ tiếp tục một đợt tăng lãi suất lên 0,5% nữa thì tính ra đâu đó khoảng 2, 75% Đấy. Thì cái việc tăng lãi suất này á, thì nó sẽ à, làm chậm cái tiến trình phát triển ờ, kinh tế của thế giới đúng không? làm chậm lại bởi vì dòng tiền tệ nó không còn nó nó bị hạn chế đi thì ờ, và cái việc tăng lãi suất này á, nó sẽ giúp ờ, cho các nhà đầu tư ở lại thị trường Việt Nam hơn đấy và các bạn thấy là đợt gần đây thì ngân hàng nhà nước liên tục bán ra uh, khoảng 10 tỷ đô 10 tỷ đô đấy bán ngoại tệ ra để bạn đảm bảo cái ổn định cái cung cầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam các bạn thấy là một điều là nếu khi mà à, chứng khoán cái lãi suất bên Mỹ nó tăng đúng không? lãi suất ở Việt Nam thì nó vẫn thấp thì cái hiệu quả mà đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam mình khi mình đưa về Mỹ nó không được bao nhiêu hết á chính vì vậy thì cái để và ổn định cái dòng tiền dòng vốn dòng vốn trong nước nó không rút đi á thì nhà ngân hàng nhà nước liên tục hút tiền về và uh, bán cái đô la ra bán thêm đồng đô ra trên trên thị trường mở để ờ, ổn định cái tỷ giá để làm sao để khi mà cái dòng tiền nó dòng tiền đầu tư nước ngoài nó vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam để họ tiếp tục tái đầu tư đấy thì qua đó các bạn thấy là chính phủ điều hành rất là quyết liệt trong cái việc mà ổn định tỷ giá để đảm bảo ờ, cái an sinh trong ờ, nước ta đấy, ổn định cái dòng tiền đó là ừm, trên trên đây là ba cái nguyên nhân chính mà dẫn tới là đợt vừa rồi thì các cái dòng tiền nó tập trung vào ba nhóm ngành này đấy và đầu tiên đó trong ba nhóm ngành này nha mình mình mình đánh giá là các cái cổ phiếu của dòng à, ngân hàng á, thì ít giảm hơn à, đó còn các cổ phiếu của dòng chứng khoán này ừ, bất động sản này cá biệt là bất động sản nha bất động sản giảm rất là nhiều đấy bất động sản như DIG, CEO hay L14 thì nó giảm hầu hết tất cả cổ phiếu này đều giảm về vùng nền của nó rồi vùng nền trước khi tăng của nó luôn L14 ờ, giảm từ 450 ngàn xuống còn có khoảng là à, 102 ngàn CEO thì giảm từ 100 ngàn xuống còn à, 26 ngàn DIG thì giảm từ 120 ngàn định định cụ mới nhất của nó là 110 ngàn xuống còn à, đâu đó chỉ khoảng 36 ngàn đó thì nó giảm đến 75 phần trăm và gần như là giảm về vùng nền gần như là giảm về vùng nền của nó luôn rồi thì nó chết không rất là lớn tuy nhiên thì đối với dòng bất động sản thì các thông tin vị mô thì nó vẫn chưa có ủng hộ cho nó đấy nhưng mà hiện tại nó vẫn đang một nhịp hồi khá là tốt trong tiền đang hướng vào nó thì à, đối với dòng này mình nghĩ nó sẽ khả năng nó sẽ tiếp tục hồi đối với dòng bất động sản đó, nó sẽ tiếp tục hồi nhưng con L14 này các bạn thấy không ạ mình vừa nói rồi đó thì nó đang tiến về vùng đền của nó này đấy vùng nền giá 90 90 của nó và trong phiên ngày thứ sáu có những lúc nó đã đạt đến giá 93 thì nó còn sắp xỉ ở những mức giá 90 thôi đúng không ạ thì ờ, đối với cổ phiếu này á, thì đối, phiên thứ sáu vừa rồi á, nó tạo ra một cái phiên mà test hai đáy à, nó có hai lần test đáy kiểu như vậy nó tạo ra một cái phiên mà có hai lần trận đáy như vậy thì nó sẽ uh, ờ, làm chúng ta yên tâm hơn khả năng cao thì nó sẽ tạo đáy cho quanh quanh vùng này tạo đáy vùng quanh quanh vùng này và nó sẽ tích tiếp tái tích lũy hay là DIG cũng vậy DIG thì nó cũng tung trạng thái với lại L14 Đấy. và đối với thứ sáu vừa rồi thì nó ra tạo hiện tượng là tới hai đáy này ừ. đúng không ạ hay CEO cũng vậy mà DG thì nó được về gần sát tiến sát với vùng nền của nó đúng không ạ tiến sát cái vùng nền của nó thì để được mà xác nhận được à, dòng bất động sản á, thì nó đã tạo nó về cái vùng nền của nó hay không á, thì phải đợi phiên hôm nay phiên ngày mùng bảy mùng bốn tháng bảy năm hai hai nghìn mươi hai nếu như nhóm cổ phiếu này nó tiếp tục định ngang á, thì nó đã thì nó là tay tái thành công còn nếu như hôm nay mà nó nó tiếp tục nó thể hiện trạng thái yếu thì chúng ta phải xem xét lại dòng này đối với dòng cổ phiếu bất động sản này hay là CEO của vậy thì cái phiên rút chân của thứ sáu vừa rồi nó tạo ra một cái đợt ờ, nó tạo ra một cái cái cái, cái phiên mà nó đây nó nó, nó test hai đáy đấy nhưng mà đối tượng đó đó là dòng bất động sản nha nông sản thì mình chú ý nhất là ba con này là con Dutch DXG cũng vậy DXG cũng vậy đánh cũng rất là đáng, đáng chú ý ở đây này nó cũng chung trọng thái với tất cả những cổ phiếu kia và đặc, đặc cá biệt là DXG nó là ờ uh, đúng rồi DXG nó, nó về vùng đỉnh của nó này và DXG mình thấy là khẩu vị của DC quỷ quỷ DC Dragon Capital á đấy quỷ này mua vào một lượng khá là lớn khoảng uh, mua vào một lượng không ít về cổ phiếu DXG đâu thông tin quỹ DC mua uh, mua cổ phiếu đây cứ rồi này à, thông thông thông tin này thì chưa phổ biến à, chưa phổ biến lắm nhưng mà bữa trước mình có đọc là thông tin quỹ ờ, DC mới mới mua lại của cổ phiếu của DQ á à, đúng là của đất xanh nhé đấy nó xanh nó giảm rất là ác các bạn thấy không giảm từ giá cấp 7 mà xuống bây giờ xuống còn đầu đỏ ở giảm 19 thôi là nó chia đôi 47 19 47 là 47 chia 19 rồi đầu đó hoặc là giá sẽ giảm đến 65 65 phần trăm rồi hay là Long Hậu ngày xưa thì có đó làm tạo một câu chuyện rất là đáng chú ý nhưng mà Long Hậu thì tại nó rơi nó rơi bên biên rất là ghê rất là ghê đây con nền của nó ở đây con nền của nó giá 15 giả giá 32 với còn dặn vẫn còn một đứa nữa đây, thì hầu hết tất cả những cổ phiếu mà nó mang tính đầu cơ ấy, mang tính đầu cơ một chút ấy, thì nó đều giảm đến 65% rồi đấy rồi hay là đối với dòng chứng khoán nha thì dòng chứng khoán có một cái đặc biệt là tuần vừa rồi ấy, là dòng tiền nó vào dòng chứng khoán rất là nhiều À, đây lực bán này lực cầu vật ấy nó tập trung vào nhóm cổ phiếu chứng khoán này, ngân hàng và có tính chất đầu cơ này thống kê cho thấy là cái tuần dư cung tổng khối lượng đặt mua tổng khối lượng đặt bán xuất hiện ở các nhóm cổ phiếu chứng khoán như VND, HCM, VCI, CTS đấy các bạn thấy không ạ và ngân hàng thì có LPB này, STB, MBB, VPB, VIB này, BIT này, BID này đấy là một số các nhóm đầu một vốn hóa vừa và nhỏ tôi chấp nhất đầu cơ như là Hoàng Gia Lai, FLC, OGC, TCH này, GVC, đích đấy, TCH, ROT, lâm Kim kiểu như vậy đấy. dòng tiền nó hơi thì nó nó vào mấy, mấy quanh mấy này thì mùa một kết quả kinh doanh ấy, thì nó sẽ có tới đây sẽ có kết quả hé lộ kết quả kinh doanh một số doanh nghiệp mà về kết quả kinh doanh tốt như hóa chất dầu khí thủy sản hàng cá nhân này, điện này, bứt phá thì ờ, bạn nào mà muốn ờ, muốn biết thêm các thông tin mà cập nhật hàng ngày thì cứ vào trong room của mình nhé room của mình thì room cộng đồng mỡ cho nên là các bạn vào thoải mái đấy các bạn chỉ cần ờ, ấn tham gia vào link hoặc là quét mã QR thì mình sẽ duyệt vào hết để các bạn cập nhật cái tin tức hàng ngày ấy, để ừ. các bạn đỡ phải tập cập nhật đỡ phải đi tìm tin tức ở đâu hết ấy. mình sẽ cập nhật tin tức hàng ngày hàng tuần cho các bạn đó, thống kê thống kê các cái tin đó rồi à, đó là về à, nhóm cổ phiếu chứng khoán các bạn thấy là VND đây cổ phiếu VND dòng tiền nó vào khá là tốt à, trong phiên thì nó chỉ à, thị trường trong lúc buổi sáng thì thường giảm thì đó chỉ ở mức xanh nhưng mà khi mà thị trường mà nó quay đầu một phát là là trong này nó quay ra nó tím đấy thì cái dòng chứng khoán là dòng rất là đáng chú ý các bạn nhé các bạn thì ừ, dòng chứng khoán này có một số mã chú ý như sau như VND này này đầu tiên là VND nhé mọi người mọi người chú ý này một những phiên gần đây cái von nó đặc biệt lớn tức là cái dòng tiền tham nhau là rất là lớn các bạn thấy thì cái cây này xuống luôn này đó rồi thứ hai là FTS FTS là một cái mã rất là đáng chú ý các bạn thấy là nó phục từ vùng đáy đi lên cực kỳ mạnh mẽ và dứt khoát luôn đúng không ạ đó rồi hay là HCM đây cổ phiếu HCM nó hồi phục khá là tốt luôn nó hồi phục khá là tốt từ vùng đáy đi lên hồi phục khá là mạnh mẽ từ vùng đáy hiện tại nó đi lên là đâu đó khoảng à, ba mươi phần trăm rồi đấy hay là HCM cũng vậy HCM của vậy à, và Ai này Ai của vậy Ai hồi phục khá là mạnh mẽ mình tắt mấy cái bớt mấy cái dòng này các bạn đỡ rối mắt ha đây Ai này nó một cái vùng hỗ trợ này vùng này khá là lớn này đấy nó giảm nó lên nó giảm cho nó giảm xuống đấy đó là bởi vì này là các có một số thông tin về dòng chứng khoán nó hỗ trợ bộ bộ trợ dòng này khá là tốt rồi đây là BI nha còn VCI cũng đã là đáng chú ý này VCI này các bạn thấy không ạ này, VCI hồi phục từ từ ngạc có ngay vùng hỗ trợ nó bật lên liền này bật lên và hôm nay nó thể một phiên bật khá là tốt đấy thì đây là các cái cổ phiếu ờ, về dòng chứng khoán là đáng chú ý nha về nhóm ờ, cổ phiếu dòng ngân hàng á, thì nó cũng có một số các cổ phiếu sau đây đầu tiên là PB đấy LPB LPB là một nhóm rất là đáng chú ý ở trong dòng ngân hàng này. đó và đây các bạn các bạn bạn là không nhớ thì lấy giấy bút ghi đi nha rồi ờ, bit này bit này bit thì nó hồi phục rất là tích cực rồi từ vùng đáy đi luôn đi lên này bit thì à, đầu năm nhịp rồi có nó một nhịp tăng ấy, nhưng mà bởi bản chất cái dòng giá nó không lên được cho nên hiện tạo nó về hiện tại về vùng nền cũ của nó và nó bất thoát lên này đấy bit là một mã rất là đáng chú ý đó hay vip vip cũng là một mã đáng chú ý nha rồi à, tầng luôn nhìn mình có biết thống kê ra bên dưới này này ờ. à, ờ, STB Đấy. STB một mảng rất là đáng chú ý này ở đây mà nó đang hầu các cổ phiếu đang giảm thì nó thì đã nó quay lại tái tích lũy đi được đây rồi LPP chẳng hạn đấy đây cũng là một đáng chú ý mạng đáng chú ý này ở đây mà ít giảm ít giảm rồi à, đó là về ba nhóm ngành mà các bạn nên lưu ý là chứng khoán ngân hàng bất động sản còn riêng ngành thép nha riêng uh, trong bốn nhóm cổ phiếu mà giảm giảm mạnh gần đây á, thì nhóm ngành trong đó có ngành thép tuy nhiên giai đoạn hiện nay ấy, thì nhóm ngành thép đó lại không có các cái thông tin bổ trợ không về vĩ mô thì không có các thông tin bổ trợ cho nhóm ngành chứng khoán ở à, cho ngành nhóm ngành thép và hầu hết là những thông tin rất là tiêu cực về nhóm ngành thép mình lấy ví dụ như là hàng ngày thì mình có đưa tin và mình cập nhật rất là sát sao về các cái uh, về các cái thông tin của nhóm ngành thép đấy vì thì cái nhóm ngành thép nó nó một cái có đặc trưng là nó thuộc giá thép á, thì nó phụ thuộc vào giá thép thế giới đây thì hôm nay các bạn thấy là giá thép phần thương mại thương mại Trung Quốc ngày 30 tháng 6 này thì nó giảm liên tục giảm này. đúng không ạ rồi hầu hết tất cả những ngành trước đó ngày trước đó nó đều giảm hết đấy thì ở trên kênh ở các các kênh mà kênh file của mình nhé mình thì đều cập nhật à, hàng ngày hàng ngày về các cái tin tức để các bạn tiện theo dõi đây đây báo tin cái ờ, tuần này rồi ờ, báo tin tập kết ngày này đây đầu phiên mình có đưa tin tức các bạn thấy không ạ rất đầy đủ rất chi tiết bạn nào không không muốn vào hội ờ, hội không muốn vào thì cứ thể có thể là theo dõi đây kiểu như vậy đấy các bạn thấy không ạ đây 4 ngày đầu ngày mình đều cập nhật rất là đầy đủ thì các bạn có thể đọc cái tin tức ở đó đấy à, và đối với ngành thép thì nó không có thông tin hỗ trợ nha và sắp tới thì mình nghĩ ngành thép nó vẫn là thể nhóm ngành nó đi xuống đi xuống đi xuống rất là mạnh vẫn tiếp tục đi xuống thôi yếu nhưng một nhóm ngành yếu và cái đặc trưng là nhóm ngành chu kỳ của nó thì à, nếu mà cổ phiếu ngành thép mà đi lên thì mình nghĩ phải đợi cái thông tin về giá thép trên thế giới hoặc cái nhu cầu thép trên thế giới nó nó, nó tăng trở lại thì may ra thì các cổ phiếu ngành thép nó mới khả quan được đó à, về yêu cầu về ơi cái cái mục thứ hai ấy, là nhất định thị trường của ngày hôm nay à, thì à, ở tuần vừa rồi các bạn thấy là nó tạo ra một cái cây nến tạo ra một cái nến rút chân này test test đáy lần thứ ba luôn các bạn thấy không ạ đây xin lỗi để mình tắt các bạn này đi các bạn khỏi rối nha Đây, nó tại đáy lần thứ ba này mà nó test đáy thành công lần thứ ba thì mình nghĩ nó sẽ rất là khó để xuyên thụ ở các vùng này cho nên mình nghĩ đáy thị trường nó để nó phải quanh quanh ở vùng này thôi nó sẽ quanh quanh vùng này và bắt đầu nó tích có thể là nó sẽ tái tích lũy và đi lên thì đợt này thì các bạn phải chú ý các dòng tiền có tập trung vào nhóm ngành nào nhé tập trung vào nhóm ngành nào để các bạn đánh các bạn à, đầu tư vào thì lướt thôi lướt thôi lướt thì không đầu tư dài hạn nhé à, mình nghĩ đoạn này các bạn nên đánh ngắn đánh ngắn đấy thì các bạn đánh à, làm sao đó để mà ví dụ như hàng về thì ba thì thì ba thì bốn có lời tầm 10 phần trăm các bạn chốt có thể là chốt được rồi không cầm dài quá dài đoạn này và thị trường hôm nay thì khả năng cao nó là một phiên xanh khả năng rất là cao nó sẽ là một phiên xanh nó đi lên lên đến kháng cử của nó đâu đó hôm nay thị trường có thể đạt ở mức là nó tranh nhiều nhất thì mình nghĩ nó sẽ hồi phục lại vùng này vùng một ba một hai ba mươi và có thể hồi phục cao nhất được vào đâu đó một hai năm mươi chờ vùng đó thôi đấy thì các bạn lưu ý nhé cho nên nếu mà bạn nào đánh vệ sinh cũng nên chú ý nếu thị trường nó vừa chạy đáy xong thì khả năng cao thì dòng tiền vào mặt ấy nó sẽ lớn thì khả năng thị trường hôm nay nó sẽ là lệnh long là chủ yếu lệnh long là chủ yếu nha đấy thì mình mình không khuyến khích đánh phái sinh đâu nhưng mà đối với bạn nào mà có có cơ muốn gỡ gỡ giai đoạn này thì các bạn tự cân cân đối nha tự cân đối rồi um, ở ờ, um, còn ý gì nữa không nhỉ hết rồi ha rồi ok ha cảm ơn à, các bạn đã à, lắng nghe video ngày hôm nay của mình thì các bạn nào có câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi dưới bên dưới video nha còn nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy subscribe kênh của mình nha subscribe kênh mình thì để à, khi mình ra những video hữu ích nhất ấy, thì các bạn là những người đầu tiên xem được những video này thì trên kênh của mình thì mình có rất là nhiều về các cái chủ đề mình đã làm rồi thì các bạn có thể uh, vào đấy xem lại các nội dung mà mình đã phát nha cảm ơn mọi người